cao quá phù phàng đang vui cạnh một người còn tối đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu người biết ly em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sâu bi bởi tình còn mang chia ly suy khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào nay duyên tình dở dang trách em sao quá phù phàng một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thì không đôi môi thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tối đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi